thiết kế theo phong cách à, mẫu hiện đại và nhỏ xinh xắn. Căn nhà này thì rất là phù hợp cho những ai à, có một cặp vợ chồng mới cưới thì à, cũng như là một hộ gia đình nhỏ thì mua về căn nhà này ở rất là xinh xắn. Và căn nhà mình thì được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ kèm theo gia đình mình từ những các cái bộ sofa, tivi, tủ lạnh và máy giặt đầy đủ hết nha quý vị. Và giường tủ bàn ghế với căn nhà thì đang được gia chủ chào một cái giá bán yêu thương chỉ với hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí nha quý vị. Và bên ngoài đây thì à, sẽ được gia chủ làm gia đình chúng ta với à, một lớp cửa này và có cửa sắt à, kính cường lực nha quý vị. Một căn nhà với hướng chính là hướng nam. Và căn nhà mình thì ngay sát bếm lại khu vực chợ Phạm Văn Bạch và cũng là ngay sát bếm lại khu vực à, trường học, công viên, bệnh viện và ngay trên đường Phan luôn thì à, đang xây dựng một cái à, siêu thị MH2 ở trên khu vực à, vị trí ngay à, đường Phan nha quý vị với đây thì ờ, cũng như là ngay sát bếm lại khu vực ờ, chợ ờ, Phạm Bạch và khu vực sân gôn Tân Sân Nhất nha một căn nhà với ngang 3m3 và độ dài là 10m và full nội thất thì căn nhà này đang được gia chủ chào một cái giá bán yêu thương chỉ với giá là 4 tỷ 400 triệu đồng và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và muốn sở được ngay căn nhà này thì hãy nhắc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 lên đến khoảng 1m2 Rất là sạch sẽ và thoáng mát Một căn nhà là ngang 3m3 và độ sâu là 10m Và xây dựng một trệt một lầu Với hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh Hướng nhà mình là hướng chính nam Thuộc mệnh cho ai thì à, thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch Còn à, nếu gia đình mình à, chúng ta cũng như là không cần theo phong thủy thì nên chọn và lựa chọn trong ngay mình cho mình căn nhà này và căn nhà này thì à, cô chú anh chị mình mua cho con em ăn học ở trên thành phố thì à, di chuyển đi lại về những các cái khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú cũng như là di chuyển ra qua những các cái khu vực sân bay và các cái khu vực lân cận cũng như là uh, Bình Thạnh, Bình Tân và gần ở sát của căn nhà chúng ta thì có công viên làng hoa cũng như là chợ Hạnh Đông Tây nha quý vị đầy đủ tiện nghi nhà mình thì à, cách um, những các cái uh, khu mua sắm và những các cái trường học, công viên, bệnh viện thì à, chỉ khoảng tầm cỡ 300 à, đến 500 mét thôi thì à, di chuyển đi lại rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Và bên trong khu vực phòng bếp đây thì sẽ được gia chủ tặng gia đình mình này với một bộ bàn ghế ăn gồm 4 ghế nha quý vị. Và bên trên thì chúng ta sẽ có được những các cái hệ thống là đèn trùm, đèn led, đèn chiếu sáng căn nhà mình này và có những bức tranh, bức ảnh và tủ bếp của căn nhà mình thì được gia chủ là làm những cái chất liệu là gỗ an cường nha quý vị, rất là chắc chắn và rất là mắc tiền nha. Khu vực ở nơi chỗ bên dưới đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, không gian phòng vệ sinh và có khu vực à, rửa mặt ở bên ngoài. Đây và khu vực vệ sinh ở bên dưới này quý vị. Một căn nhà ngang 3m3 và độ sâu là 10m. Và căn nhà này thì đang được gia chủ chào một cái giá bán yêu thương và với chỉ hơn 4 tỷ một xíu thôi và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha thì à, cô chú anh chị à, mua bên kênh nhà đất bên em thì à, sẽ có cực kỳ là giá tốt và những cái giá mềm mại cho anh chị mình mua ở hoặc là mua cho thuê cũng là mua đầu tư như quý vị với căn nhà này thì đang có giá bán là chỉ với giá là 4 tỷ 400 um, triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị một căn nhà là ngang 3m3 và độ sâu là lên đến à, 10m và xây dựng một trên một lầu full hai phòng ngủ nội thất có giường, có tủ và có bàn trang điểm kệ để tivi. Đầy đủ hết rồi, một mẫu nhà phải nói là rất đẹp. Và với ờ, có khu vực giếng trời ở ngay khu vực cầu thang và khu vực đường sau căn nhà mình nha quý vị. Ở đây thì ờ, chúng ta sẽ có một cái khu vực để máy giặt này, cũng như là gia đình mình có thể là để đồ khô, đồ ờ, quần áo khô ở bên trên đây. Đấy, ngay khu vực cầu thang lên bên trên nha quý vị. Và dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh cũng là sử dụng cho, cho công năng khu vực phòng ngủ đường trước và đường sau nha đây và vòi tắm hoa sen cũng như là nội thất thì à, được gia chủ là lắp đặt những các hệ thống hàng mắc một căn nhà với xây dựng một trệt và khu vực đường trước đây thì à, sẽ được gia chủ là tặng gia đình mình với những các cái à, giường cái tủ và có bàn trang điểm này quý vị và ở trong đây thì cũng như là đang anh chủ nhà đang dán những các cái giấy dán tường lên để tạo cho cái không gian của căn nhà mình thêm phần đẹp và sang trọng nha quý vị một mẫu nhà phải nói là tuyệt vời, full nội thất với ngang 3m3 à, và độ sâu là lên đến 10m và có khu vực ban công đường trước và sân phơi. Một căn nhà một trệt một lầu và full đầy đủ tất cả nội thất kèm theo. Thì uh, gia đình khách hàng chúng ta xem và quan tâm được đến căn nhà này và muốn sở hữu ngay cho mình một căn nhà với trong phân khúc khoảng hơn 4 tỷ đồng một xíu. Và anh chị uh, còn được gặp chủ để thương lượng